Xin chào anh em nhé Thì như anh em đã biết đấy Trong tất cả các bộ môn liên quan trò chơi đỏ đen Trò chơi cờ bạc Đều có những cái thiết bị gian lận Đồ chơi, đồ bịp tinh vi mà em chưa từng biết đến Thì trong cái bộ môn đánh bầu cua Và cái bộ môn đánh tài xỉu cũng vậy Đều có những thiết bị gian lận Mà đồ chơi, đồ bịp tinh vi Anh em cũng chưa từng hoặc chưa hề biết đến thì như cái trước đây hoặc là những cái đồ bịp trước đây ấy, khi em đi đánh bịp trên cái sản phẩm nào đồ bịp đánh bầu cua và cái đồ bịp đánh tài xỉu bắt buộc anh em phải nổ những cái nắp cái đĩa hay những quân hột vào sân chơi anh em đánh bịp được đó là những sản phẩm đồ có tang mà trong cái thời buổi hiện nay khi vào sòng vào sới vào sân chơi anh em muốn luồn bất cứ cái đồ bịp gì vào sân chơi là đều rất khó khăn vì có những con bạc lâu năm cáo già thận thuyền rất là nhiều vì vậy có những thiết bị gian lận đồ bịp nào mình không cần phải luồn nắp luồn đĩa luồn những quân hột vào sân chơi mình đánh bịp được mà độ hiệu quả độ chuẩn xác nó lại cao mà có thể qua mặt mọi sức mọi thầy thợ cáo già thợ thuyền thì anh em hãy xem hết cái video của tôi ngày hôm nay để tôi giới thiệu anh em hai cái loại sản phẩm hai loại thiết bị đồ bịp như vậy và hai sản phẩm thiết bị đồ bịp hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là máy nghe chơi bầu cua và cái máy nghe chơi tài xỉu đây là cái máy nghe hột chơi bầu tài xỉu và đây là cái máy nghe hột chơi bầu cua cái ưu điểm của nó ấy, là mình đến mọi sân chơi sòng sới mình không cần phải bất cứ là mình chạm tay vào con hột là cái đầu tiên hoặc là mình phải luồn những cái nắp cái, cái đĩa cái con hột mình đánh bịp được đấy à, cái sản phẩm đồ bịp này ấy, thì mình có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới bất cứ ở đâu đánh tài xỉu hoặc đánh bầu cua anh em chỉ cần mang một cái máy thiết bị nghe đến sân chơi này em có thể đánh bịp được em nhá đấy thì sau đây tôi sẽ test qua cách chơi cách sử dụng cũng như độ chuẩn xác của cái máy nghe đánh tài xỉu và sau đó là cái máy nghe đánh bầu cua để em tham khảo anh em thấy cái độ chuẩn xác của nó thì anh em hãy xem hết cái video của tôi ngày hôm nay để tôi cùng anh em trải nghiệm về hai sản phẩm thiết bị đồ mới này và hai cái sản phẩm thiết bị đồ bịp mới này chỉ duy nhất độc quyền công ty chúng tôi có mà công ty chúng tôi chưa có một phân phối cho một đại lý hay cơ sở thứ hai nào có cái sản phẩm đồ bịp thiết bị đồ bịp hiện đại như vậy và đây là hai sản phẩm đồ bịp không tang em lưu ý là vậy em nhé thì đây là cái máy nghe hột chơi tài xỉu này tôi sẽ để ở đây và tôi sẽ test qua cái nắp cái đĩa và cái những quân hột tôi đã chuẩn bị sẵn trên màn hình để quay video cho anh em đấy thì chứng minh là hột nó không phải hột bịp được quay video thì tôi sẽ thả cái bộ hột này vào cái bát nước muối rất là mặn này em nhá đấy cứ hột nào nổi thì anh em yên tâm một điều đó là những cái bộ hột chợ không phải bộ hột bịp hột bịp thì nó đã chìm rồi cứ nổi em yên tâm sau đó tôi sẽ thử khít qua nắp qua đĩa qua những bộ hột và bước cuối cùng là tôi sẽ soi đèn để anh em yên tâm hơn đấy thì tôi đã lau khô bộ hột này đi rồi sau đó tôi sẽ thử khít qua nắp qua đĩa qua những cái quân hột này nhá đấy hình em trên màn hình đây là cái cục nâm châm chuyên đi thử đồ bịp nếu thử qua đồ này đồ bịp nó hít chặt lại đồ thường đồ chọn ấy không hít em nhá tôi thử luôn cho anh em em chưa hoàn toàn không hít cái nào luôn đấy đến trước nắp này đấy nắp thì hoàn toàn là nắp bình thường luôn đấy hoàn toàn không hít này đấy tôi thử nữa cho anh em xem bước cuối cùng sẽ là soi đèn qua chiếc điện thoại em nhá đấy từ quân hột đến cái chiếc đĩa này đấy soi xuyên được luôn hột này em nhìn chưa hoàn toàn là hột bình thường đấy hột chợ trắng tinh soi xuyên được cứ vào sòng vào sới vào sân chơi hột nào đen xì đục ngầu thì không nên chơi và không nên sử dụng em nhé đấy các bước thử, thử hột đã xong sau đây là cách thức sử dụng đấy tôi sẽ nói sơ qua để cho anh em mình hiểu hơn thì anh em mang cái máy nghe hột tài xỉu vào sân chơi sòng sới anh em ngồi trong phạm vi bán kính là 3 mét đổ lại khi mới đầu vào sân chơi anh em bật máy khởi động để một vài ba tay đánh đầu tiên để nó nghe phân tích của tiếng quân hột tài xỉu khi nó rơi xuống đĩa sau khi nó đã phân tích nó đã nghe được rồi nó sẽ chuyển sang chế độ bao dung từ tiếng thứ tư thứ năm trở đi nó sẽ báo cho em biết chính xác là có tài hay có xỉu để anh em mình đánh em nhá thì tôi sẽ giải thích thêm về cái chiếc máy này cũng như là cái tiếng nghe của quân hột vì mỗi mặt của cái hột tài xỉu là mặt nhất mặt nhị mặt tam mặt tứ mặt ngũ mặt lục nó sẽ có một nhiều âm khác nhau khi nó rơi xuống đĩa mà mình nghe tai thường thì không thể nào nghe được ví dụ mặt nét nó rơi xuống đĩa nó cái cái ra cái chẳng hạn hoặc mặt lục đây nó rơi xuống đĩa nó nghe cái bột cái mình nghe bằng tai thường chỉ được ván 9 ván 1 ván 2 chứ không thể nào 10 ván mình chung cả 10 nhưng khi nghe qua máy phân tích thì sẽ báo chuẩn xác em biết đấy và cái độ chuẩn xác của cái máy báo này trong phạm vi là 90% độ chuẩn xác em nhé đấy có những tiếng nào không dung thì em không đánh còn ván nào dung chắc chắn thì em đánh em nhá thì cái quân hột à nhiều em thắc mắc cái, cái câu hỏi là cái máy nghe này nó có nghe cái chất liệu quân hột nào thì tôi xin trả lời anh em là cái máy nghe này ấy, nó nghe được tất cả chất liệu các quân hột khi nhà cá người ta sử dụng những cái bộ hột bịp hột bo hay là hột công chuyện hột cô tang có tích máy đều nghe được em nhá cứ làm sao anh em mang cái phạm máy vào phạm vi gần trong 3 mét là được em nhá tôi bật máy và tôi test luôn cho anh em tôi test luôn cho anh em em nhá ba tay đánh đầu tiên anh em lưu ý này anh em để cho máy nó nghe nó phân tích em nhá mở cho anh em xem này xỉu này tiếng thứ hai này xỉu tiếp này tiếng thứ ba này đấy tài này đấy thì sau 3 tiếng khi máy nó nghe nó phân tích rồi nó sẽ chuyển sang chế độ báo dung từ tiếng thứ tư thứ năm trở đi test luôn cho anh em em nhé Đấy, rất là nhanh luôn, chỉ sắp xong đặt xuống 1 đến 3 giây quân hột không nhảy, máy sẽ chuyển chế độ bao dung, báo tôi biết. Như thế này máy báo tôi biết là có tài nhá, mở lắm, thứ này là có tài này, mở. Có tài nhá, 256 13 điểm tài. Đấy. Thì nhiều rất nhiều anh em có thắc mắc cái câu hỏi là khi em mang cái máy vào sân chơi, chỗ ồn ào đông người thì máy nó có nghe nó có ảnh hưởng gì không? Thì tôi xin trả lời anh em là cái máy nghe chơi tài xỉu này nó nghe nó chỉ nghe cái tiếng quần hộp nó phát ra thôi mà nó không ảnh hưởng gì khi có tiếng đông người và cái này đã được gắn một cái chip xử lý để nó chống cái tiếng tạp âm và nó chỉ nghe cái tiếng của quân hồ thôi nhá nên khi anh em mang đánh này rất là an tâm luôn đấy tiếp tiếp cho anh em này đấy rất là nhanh luôn tiếng tiếp theo này chắc chắn anh em là có xỉu em nhá mở này có xỉu em nhá 126 đấy 9 điểm xỉu test tiếp cho anh em này đấy mình để 1 đến 3 giây khi quân hột không nhảy máy sẽ bao dung đấy những tiếng nào máy nó không rung như đầu video tôi đã nói là độ chuẩn xác nó 9 phần trăm thì em không đánh em chưa chắc chắn em không nên đánh như tiếng này máy không rung thì em không đánh mở cho anh em xem này ấy xỉu đấy như tiếng này chắc chắn anh em là 100 trăm là có tài nhá mở lắp là có tài này có tài nhá ba bốn năm mười là hai điểm tài đấy rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em tiếng nữa này đấy chắc chắn anh em 100 trăm tiếng này có xỉu nhá bán nhà bán cửa về đánh xỉu tiếng này có đồ bịp hiện đại máy nghe hột tài xỉu của công ty chúng tôi anh em sẽ kiếm rất nhiều tiền em thu ta xa bờ thì sẽ về bờ mở lắp tiếng này là có xỉu này có xỉu em nhá 334 10 điểm xỉu tôi tắt cái máy báo đi và sau đây tôi sẽ test về cái sản phẩm là cái máy nghe hột chơi bầu cua đấy đây là cái máy nghe hột chơi bầu cua rất là nhỏ gọn luôn em nhá rất, cực kỳ tinh vi về hiện đại đấy tôi sẽ lấy ngẫu nhiên vài ba hộp để quay video anh em xong thì sau khi quay xong video trên cái bộ hột này ra tôi sẽ bóc nát cái bộ hột ra để kiểm chứng và chứng minh đầu quay video một lần nữa là tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ thở lại cho anh em một lần nữa qua cục kít này em trên màn hình nhìn chưa đấy để chứng minh là cái máy nghe hộp này đều nghe được cả hộp thường lẫn hộp chợ anh nhá hộp nào bất cứ hộp nào đều có thể nghe được đấy thử bát đã xong thử đĩa đã xong đấy thì sau đây tôi sẽ nói sơ qua cái nguyên lý hoạt động của cái máy này để mình nắm bắt anh em mình hiểu rõ hơn đấy thì anh em mới đến mọi sân chơi sòng sới khi đánh bầu cua đấy người ta sử dụng những chất liệu con hột như hột bằng giấy này hột bằng xốp hột nhựa hột gỗ bất cứ con hột nào cũng được đấy thì mỗi mặt của một hột bầu cua nó sẽ một nhịp nặng nhẹ khác nhau khi nó rơi xuống đĩa em hiểu không đấy mình nghe bằng tay thường thì mình không thể nào đoán được nhưng với cái máy này đã được gắn một cái chip xử lý tất cả các bề mặt của những cái hột bầu cua hột trọ hột giấy hột xốp hột mút nó đều đã ghi nhớ lại nó ở trong cái chip và đã cắm được trực tiếp trong máy đấy nó chỉ mất một vài ba tay đánh đầu để nó phân tích thôi sau khi nó đã phân tích được rồi nó sẽ chuyển sang chế độ bao dung để mình nghe ấy nó nghe nó sẽ bao dung như biết có con gì để anh đánh nhá tôi sẽ test cho anh em qua một vài tay đánh luôn tôi bật luôn không để mất nhiều thời gian của anh em để tham khảo thêm cái độ chuẩn xác của cái máy nghe trên tài xỉu này mà có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới được anh nhá test luôn cho anh em này ấy như tiếng đầu tiên chắc chắn anh em có con cá nhá đấy máy báo tôi biết có con cá này đấy đây tôi chỉ con cá đây chắc chắn anh em 100 trăm tiếng này có con cá em nhá mở này có cá nhá hai cá và một con cua anh em thấy chưa một ván chưa nói nên điều gì tôi sẽ test nhiều ván cho anh em thấy đấy những tiếng nào mà máy nó chưa chưa rung đấy là nó tiếng ấy chưa nghe được thì em chưa đánh em nhá mở cho anh em xem tiếng này đấy một bầu một gà một nai đấy chưa dung chưa đánh dung chắc chắn là mình đánh em nhá mà đánh là mình ăn tiền ấy như tiếng này chắc chắn anh em khẳng định em là có con cua này máy báo thì 100 trăm tiếng này có con cua mở này có cua nhá một tôm một bầu một cua rất là chuẩn xác tiếp tiếp anh em này sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng em nhá mình ngồi trong phạm vi gần là được tiếng này chắc chắn là có con tôm này con tôm máy báo chắc chắn là có con tôm mở có tôm em nhá một cá một tôm một bầu test tiếp cho em kỷ niệm tiếp cuối cùng đấy em nhá để em thấy cái độ chuẩn xác của cái máy nghe chơi bầu cua này đấy tiếng cuối cùng này máy báo cho biết con gà nhá chắc chắn là có con gà này mở này có gà nhá một tôm một gà một cua đấy thì như đầu video có nói là để chứng minh là đồ quay video tôi sử dụng đồ xanh chín thì tôi sẽ bóc hết cái bộ hột này ra đấy cách thức sử dụng thì rất là đơn giản thôi mình chỉ cần mang một cái máy nghe duy nhất đến sân chơi là mình có thể đánh bị đập và hai công nghệ hôm nay tôi giới thiệu anh em có thể vượt mặt mọi con bạc nô năm cáo già thợ thuyền rất là nhiều rồi em đấy không ai nghi ngờ phát hiện gì anh em sử dụng sản phẩm đồ bị hiện đại như vậy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 kính áp tròng hay là những cái quân bài hoặc là điện thoại đánh bài chip gà hay là thuốc bôi nông bôi cựa đấy chip điện hoặc là cung cấp những cái bản hack game công thức quy luật của game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa khi đánh trên máy mình là mình sử dụng bản hack đánh trên máy người ta là mình sử dụng những cái công thức và cung cấp cho anh em những cái phần mềm tool hay anh em đánh hay đánh những cái chip em đánh những cái game tài xỉu online game go tám hay game sunwin đấy em cần bất cứ thiết bị gian lận đồ bịp nào thì đơn giản em hãy alo tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho em những cái thiết bị gian đất đồ chơi đồ bịp theo yêu cầu của từng sân chơi sòng sới của anh em em nhé thì tôi xin kết thúc video tại đây xin chào tất cả anh em